Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé.